Kính thưa thủ lĩnh Tuấn 123, kính thưa các cấp lãnh đạo, các chuyên gia, chuyên viên, các thư ký, trợ lý, toàn thể anh chị em công ty bất động sản Tuấn 123. Tôi Tướng Quân Hà 1991 Thái Bình, giám đốc kinh doanh, giám đốc khối số 1, ngày hôm nay rất tự hào, rất vui sướng khi có mặt trong lễ kỷ niệm chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 bất động sản Tuấn 123. Đứng đầu là thủ lĩnh Tuấn 123, ông Phạm Anh Tuấn, chủ tịch, tổng giám đốc Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam. Thưa thủ lĩnh, thưa các lãnh đạo, các anh chị em, các phòng khối, Tướng Ngôn Hà là một trong những thành viên thế hệ đầu tiên của công ty, 11 năm gắn bó với thương hiệu Tuấn 123, tình yêu của tôi với thủ lĩnh, với công ty ngày càng tăng lên, ngày càng mãnh liệt. Tôi làm việc tại Tuấn 123 không chỉ vì thu nhập, mà hơn trên hết là sự vĩ đại của thủ lĩnh, vì tình yêu lớn của thủ lĩnh dành tới anh chị em với tổ chức, tình yêu của anh với quê hương đất nước. 11, 11 năm đi cùng thì thủ lĩnh, tôi cảm nhận rõ thủ lĩnh hiền từ thế nào, anh quan tâm đến anh chị em ra sao. Bất động sản Tuấn 123 được tổ chức ở tầm cao của pháp thiện, sự vĩ đại của lương tri tạo nên một cộng, một cộng đồng nhân thiện ái, chứ không đơn giản là một doanh nghiệp đơn thuần chỉ là kinh doanh. Tuấn 123 là thương hiệu đẳng cấp uy tín, độc tôn thị trường. Tất cả những điều tốt đẹp nhất luôn có tại Tuấn 123 và sẽ có tại Tuấn 123 là một là duy nhất. Tuấn 123 trường tồn vĩnh cửu và sẽ trở thành một tập đoàn lớn mạnh, không biến động kinh tế xã hội nào có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tuấn 123. Ngày hôm nay, trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm sinh nhật công ty, tôi trân trọng cảm ơn anh chị em đã đến Tuấn 123 làm môi giới với tôi nhé. Cảm ơn tinh thần lao động cắm cổ cày, quyết tâm làm giàu, chính nhân quân tử, cho đi là niềm vui của hơn 4.000 anh chị em công ty. Tinh thần lao động, lao động ấy đã giúp anh chị em sống khỏe, chốt nhà ầm ầm trong Covid, làm việc và giãn cách xã hội. Chống Covid, lao động chăm, không ăn chơi và không ngừng đổi mới sáng tạo trong công việc. Chúng ta là các dũng sĩ chống Covid tuyệt vời. Trong bài phát biểu này, tôi cũng muốn dành tặng tình cảm yêu quý, trân trọng, quan tâm tới anh chị em khối số 1, những người anh em trong gia đình luôn đoàn kết, chiến đấu, chốt nhà bất kể ngày đêm. Những người anh em đã ăn với tôi 4 năm cái Tết, cũng như các thành viên mới đều yêu, thích văn hóa Tuấn 123, yêu nghề, yêu công ty, quyết tâm làm giàu, giúp nhau làm giàu, cùng nhau phải giàu. Tôi sẽ cùng anh chị em chiến đấu, chinh phục các mục tiêu, các thành viên đã chăm là phải nhanh giỏi, đã tử tế là được nhiều người giúp đỡ, đã yêu khối số 1, yêu công ty là sẽ được tạo điều kiện phát triển một cách tốt nhất. Anh chị em cứ yên tâm làm việc. Cảm ơn thủ lĩnh Tuấn 123 người đứng đầu hàng nghìn, sắp tới là hàng triệu người, thủ lĩnh của chúng ta thật đáng kính. Ngày 26 tháng 6 năm 2021, dấu mốc lịch sử đánh dấu các bước tiến hùng cường, các thay đổi lớn trong các quyết sách của Tuấn 123, bất động sản Tuấn 123, độc tôn thổ cư Việt Nam. Anh chị em hào khí ngút trời, sông lên làm việc và chiến đấu. Tuấn 123 thương hiệu của tất cả chúng ta. Tướng Quân Hà, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc khối số 1. Kết thúc bài phát biểu.